Chào các em học sinh thân mến, hôm nay thầy cùng Toliha sẽ giới thiệu đến các em bài đơn thức đồng dạng trong chương trình đại số lớp 7. Thế thì trước khi vào phần nội dung chính của bài học, thầy muốn các em cùng tập trung lên bảng cho thầy ghi chép đầy đủ cho thầy phần mục tiêu mà các em cần phải nắm được của bài hôm nay. Thứ nhất đó là về lý thuyết. Lý thuyết thì các em cần phải nắm được cho thầy đơn thức đồng dạng, khái niệm về đơn thức đồng dạng. Thứ hai là cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Đó, lý thuyết các em cần phải nắm cho thầy hai vấn đề. Còn về các dạng bài tập thì các em cần phải nắm các dạng bài tập sau đây. Thứ nhất, nhận biết đơn thức đồng dạng. Thứ hai là cộng trừ các đơn thức đồng dạng. Được chưa nào? Đó. Vậy ở trên đây là toàn bộ mục tiêu mà các em cần phải nắm được cho thầy ở bài hôm nay. Được không nào? Và bây giờ thầy và các em chúng ta sang phần mục tiêu thứ nhất đó là về là lý thuyết. Nào, vậy lý thuyết chúng ta cần phải nắm các vấn đề sau đây. Một, đó là đơn thức đồng dạng. Vậy thế nào là đơn thức đồng dạng? Các em tập trung này. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến. Cho nên là khi các em muốn xác định hai đơn thức có đồng dạng hay không thì các em cần phải nắm được thầy hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về hệ số. Hệ số của chúng phải khác không. Vấn đề thứ hai là nó phải cùng phần biến, tức là phần biến nó phải giống giống nhau. Đây thì là ví dụ như sau. Các em tập trung này. Thầy cho đơn thức A là 4xyz bình và đơn thức B là 3xyz bình và đơn thức C là 7xy bình z. Được chưa? Thì các em thấy rằng là thầy sẽ khẳng định này, em nhìn trong ba đơn thức này thì thầy thấy là A và B là hai đơn thức đồng đồng dạng. Thứ nhất là A và B là hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức đồng dạng mà có cùng phân biến cùng phân biến đây là cái gì là x y z bình được chưa nào các em đó nó có cùng phần biến là x y z bình đây các em tập trung này thôi đây nhá thầy có nhá em nhìn này đây chúng ta thấy là đây chúng ta có x y z bình không và chúng ta đây có x y z bình không là phần biến này nó giống y hệt nhau rồi công nhận không em nhưng ngoài ra chúng ta thấy là đây là 4 này đây là 3 này hệ số này đã là khác không rồi đúng hệ số của chúng khác không phần biến của chúng giống nhau cho nên đây là hai đơn thức đồng đồng dạng thì khẳng định luôn ab là đơn thức đồng đồng dạng cùng phần biến là x y z bình nhưng A và C thì lại không phải là đơn thức đồng dạng vì sao tại vì ở đây phần biến của chúng ta là x y z bình mà phần biến ở đây là x y bình z cho nên phần biến của chúng ta là khác khác nhau cho nên hai đơn thức A và C không phải là đơn thức đồng đồng dạng thì khẳng khẳng định tiếp đó là gì đó A và C không phải là hai đơn thức đồng dạng em hiểu chưa nào a và c của thầy không phải là hai đơn thức đồng dạng vì sao nhỉ vì sao lại không đồng dạng tại vì nó có phần biến khác nhau vì cái phần biến x y z bình nó khác với x y bình z hai thằng này khác nhau cho nên nó không thể là hai đơn thức đồng dạng được em hiểu ý cho thầy chưa nào nhá đó và có một cái lưu ý như sau các số khác không thì được gọi là những đơn thức đồng đồng dạng tức là thế nào ta thể lấy ví dụ như sau a bằng 1 b bằng 5 c bằng 7 phần 3 thì ba số này đều là đơn thức đồng đồng dạng cho nên tất cả các số thực mà khác không thì đều gọi là đơn thức đồng đồng dạng vậy chúng ta suy ra ngay đó là a b c là các đơn thức đồng dạng em hiểu chưa nào đó vậy sau khi các em học xong phần 1 này đó là đơn thức đồng dạng là các em phải nắm vững cho thầy hai vấn đề rất quan trọng một là làm sao để chúng ta xác định được hai đơn thức đồng dạng một là các em phải chú ý về hệ số thì phần hệ số của chúng ta là phải thế nào phần hệ số đây nó phải khác không phần hệ số đây nó phải khác không thứ hai là các em chú ý về thầy phần biến phần biến này nó phải là giống giống nhau thì đó mới gọi là hai đơn thức đồng đồng dạng ngoài ra là các em phải nhớ rằng tất cả các số thực mà khác không thì đều gọi là đơn thức đồng đồng dạng hiểu chưa nào các em nha rất lưu ý đấy tiếp chúng ta sang phần thứ hai của lý thuyết đó là cộng trừ các đơn thức đồng dạng làm cách nào để chúng ta có thể cộng trừ được các đơn thức đồng dạng đây thầy lấy ví dụ như sau thầy cho một đơn thức a bằng 3xy bình z. Thầy cho một đơn thức B là 5xy bình z. Thầy cho một đơn thức C là trừ 3xy bình z. Thì các em quan sát này, cả ba đơn thức này của thầy đều là đơn thức đồng dạng. Cả ba đơn thức này đều là đồng dạng. Vì sao? Thứ nhất, hệ số của nó lần lượt là 3, 5 và trừ 3. Thì hệ số này là hệ số khác không. Đó là thứ nhất. Thứ hai, về phần biến, các em nhìn này, ở đây có thể là xy bình z. Ở đây có thể là xy bình z. Và ở đây có thể là xy bình z. Đây là phần biến. Và phần biến này của chúng ta giống y hệt nhau. Đúng không? Cho nên thì khẳng định luôn là A, B, C là các đơn thức đồng dạng. Vậy làm cách nào để chúng ta cộng trừ được các đơn thức đồng dạng thì các em cần quan sát đây thầy. Muốn cộng trừ hai đơn thức đồng dạng ta cộng hay trừ hệ số trước hệ số chúng ta là 3 là 5 là âm 3 chúng ta phải thực hiện cộng trừ các hệ số đó trước và chúng ta giữ nguyên phần biến đây cụ thể thế này các em nhá tập trung này tập trung nhá để thầy và các em xem cụ thể thế nào chúng ta có a cộng b các em tập trung này a và b là hai đơn tiếp đồng dạng vậy a cộng b ở đây thầy có là 3 xy bình z cộng với 5 xy bình z thì bằng thì chúng ta giữ nguyên phân biến biến của chúng ta là x y bình z thầy để nguyên đây đây là x y bình z chúng ta chỉ cần thực hiện cộng hệ số ở đây là hệ số là 3 đây là hệ số là 5 thì chúng ta có 3 cộng 5 và 3 cộng 5 của chúng ta là bằng bằng 8 cho nên ở đây thì có ngay là 8 y bình z hiểu chưa tức là a cộng b của thầy thì bằng 8 y bình z được chưa đó vậy các em thấy là muốn cộng hai đối thức đồng dạng thì các em chỉ cần nắm vững được cho thầy cái quy tắc đó là gì đầu tiên chúng ta sẽ cộng hệ số giữ nguyên phần biến là sau vậy còn nếu trừ thì sao các em nhỉ trừ này thầy lấy b trừ cho c chẳng hạn thì đây chúng ta có là 5xy bình z thầy trừ cho trong ngoặc đây là trừ 3xy bình z được chưa đây là chúng ta thực hiện trừ hai đơn thức đồng đồng dạng chúng ta vẫn giữ nguyên phần biến tức là chúng ta vẫn bằng vẫn giữ nguyên là xy bình z và chúng ta thực hiện trừ hai hệ số tức là chúng ta lấy 5 chúng ta trừ cho trừ 3 thôi tức đây là 5 chúng ta trừ cho trừ 3 đây thôi và 5 mà trừ cho trừ 3 trừ với trừ là thành cộng là cộng 3 tức là ở đây thầy có bằng 8 lần xy bình z rồi hiểu ý thế nào các em rất đơn giản để chúng ta thực hiện cộng trừ các đơn thức đồng dạng nếu các em nắm vững quy tắc là các em làm tốt thôi hiểu nào đó vậy là trên đây toàn là toàn bộ phần lý thuyết và mục tiêu mà các em cần phải nắm được ở bài các đơn thức ở bài đơn thức đồng dạng các em về nhà ghi chép đầy đủ theo dõi cẩn thận cho thầy thì thầy tin chắc là các em sẽ nắm tốt được các dạng bài tập mà thầy sẽ giới thiệu được các em ở các clip tiếp theo ok chưa nào các em